cảm cho mình nha okay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau reaction tới đâu Let's go Rồi ok thì đầu tiên vô thì mấy bạn có thể thấy rằng là trước mặt chúng ta là đang có phong cận nè Ui đẹp trai vãi nồi anh ơi anh ăn cái gì mà anh đẹp trai quá vậy Thôi trời thôi mình tự khen bản thân mình nhiều quá ta <laughs> Ok có Mr. Dịch nè Siro nè Tigamin nè Bên đây thì có bác gấu nè Anh Rikaki và anh Gao Bạc mọi người ạ à. Ok wow. toàn là những streamer bên Free Fire không à Đấy để xem coi Hero Team với lại những streamer bên Free Fire sẽ gọi là ai rap căng hơn ghê hơn nha bạn nha ok vô yeah, ở đây thằng nào là căng nhất thử ra đây rộng rạc đứng trước mắt tao yeah. Đấy, bạn nghe chưa ở đây thằng nào là căng nhất thử ra đây đứng trước mắt tao mà trong đây chỉ có mỗi mình phong thôi có nghĩa là phong là căng nhất rồi bạn ơi trời ơi phong là căng nhất đứng trước mắt tao yeah. trình độ thế nào tao cần tất ngoài cô gần ra thì đứa nào dám gắt gao yeah. ông này nhìn căng nhưng nghe đến phong cận đã thấy có phận công Ủa gì gì gì gì mà nghe đến phong cận là thấy có phận công là sao trời tính ra tôi là men nhá ba tôi có người yêu rồi nha cái gì mà phong cận là thấy có phận công là sao xúc phạm vậy là không được lời rap xúc phạm trừ một điểm <laughs> không biết có giận không nhìn phong như chơi thẳng không biết có thật không nhưng nghe đến phong cận đã thấy có phận công lại chơi văn cùng như mấy thằng anti ngông giờ cô ngân khóc rồng vì khi cao bạn hát cao hồng khi reaction thì cao khen phong đẹp trai thì nghĩ thử xem Đấy, bạn nghe căng thẳng chưa bạn? Bạn nghe căng chưa? Nếu như những bạn nào mà có coi một cái video của anh Gao Bạc reaction về cái bài rap Hero đại chiến Free Fire bạn thì bạn sẽ biết có một cái đoạn là Gao, anh Gao Bạc kiểu ôi phong đẹp trai quá, phong đẹp trai quá. Đấy là mình mới quyết định mình đưa luôn cái đó, cái tình tiết đó, cái chi tiết đó vào trong gọi là cái cái uh, gì ta cái uh, lời rap của mình luôn để xem coi thằng nào mới đúng là phận công thằng nào mới là công trời ơi trời mình đâu mình tự khen mình đẹp trai chứ mình đâu có khen người khác đẹp trai đâu đúng không đấy cho nên là cho nên là gao bạc khen mình đẹp trai là gao bạc là công chứ phải mình công đâu trời ơi trời anh gao bạc mới trai rồi em nghĩ thử xem liệu thằng công chính là ai là ai bơ hay streamer cứ ghé tới để xem phong cần đây lập nên đế chế mới rikaki đến đây cũng phải sợ tay gới phong cần đỉnh cao thế sao kaki mới tới hay quá phòng rap hay quá mấy bạn ơi một điểm cho một điểm cộng cho phong phong đã không buồn hiện lên thầy phong mình tự khen bản thân mình mình khen nhiều quá ta đâu không có khi nào fan mình trở thành anti fan bởi vì mình khen mình quá nhiều không ta <laughs> thôi mình đùa nha bạn thân liền hiện luôn thân là game thủ dám các hiệu luyện viên cẩn thân có ba đi là phải đem hiền viện luôn nhờ dạ. yeah. kiến thức cần gì phải thi ai nhờ zero cả ghê của làng free fire zero à không chào anh sao cứ ngước mắt em muốn tươi cười hay là vẽ bức tranh từ nước mắt Ôi căng vậy Ông nếu tên tôi chi phí ra ý à Ông tưởng tôi sợ không đi ra thí à Thế thì ông còn non lắm rí các ký nha Nếu như không tự tin thì ông lên đây gọi cả thầy ông lên đi Hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay Cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hải hữu bất tài Vì râu dùng tay bắt hổ khi cho cô ngừng cũng quay bay ô Cái gì? Cái gì? gì á sao sao sao nói não vậy cái gì ông rôn rap cái gì mà mình nghe mình nói não bạn ơi cái gì mà mình nghe không được cái gì luôn bạn để nghe lại coi mình nghe xong mình không nghe được gì đi nha nếu như không tự tin thì ông lên đây cậu cá thay ông lên đi hay thầy ông chưa thì đa sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hải hô bất tài vì đâu dùng tay bắt hổ khiến cho cô ngừng cũng phải ô thất bại ờ, đừng có ca ôi trời chết rồi nói não quá nói não quá ôi các bạn ơi cái đoạn rap công rô mình nghĩ rằng là khi mình nghe là mình phải bật à, gọi là việc sub lên để mình ngồi nghe á bạn ơi trời ơi trời Ok, dạ, nghe thử coi Ông tưởng tôi sợ không đi ra thí à Thế thì ông còn non lắm rí cơ ký nha Nếu như không tự tin thì ông lên đây cậu cả thay ông lên đi Hay thầy ông chưa thì đa sợ tôi bắn nên mới đi ông lên thay cô ngừng phải gì vậy mình đọc việc sub mà đọc cũng không kịp luôn bạn ơi từ từ để mình đọc lại thế thì ông còn năm lắm gì non lắm rikaki à nếu ông không tự tin thì ông lên đây gọi cả thầy ông lên đi hay thầy ông chưa thi đã sợ ông bắn mới thì ông lên thay cái gì mà tùm lum vậy ôi mệt quá mệt quá thôi thôi thôi không nghe đoạn rô nữa nghe nghe nghe nghe đoạn của cô ngân nghe cho giải trí hơn xíu <laughs> nghe đoạn cô ngân với simi đi nghe cho nó căng thẳng bạn ơi chứ nghe đoạn đoạn của rô rối bị rối não bạn ạ à. đừng có gà thì ông phải biết lo đi sống cho cuộc đời này phải biết cho đi đi khẩu nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy lúc đấy thì siro mình không hiểu sao nhưng mà mỗi lần mà cứ thể mình nghe cô ngân rap cái là mình lại bị nhớ đến cái câu gọi là hello chào mừng các streamer đã đến với trải nghiệm bị con gái đi <laughs> mình cứ thể mình nghe cô ngân rap là mình lại nghĩ đến cái cái cái, cái câu đó bạn ạ à. đừng có gà thì ông phải vô biết lo đi sống cho cuộc quá phải biết cho đi nhưng cho đi khẩu nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy lúc đấy thì siro nó đổi thành I'm sorry à nèo simi thấy chị em mà sao không thả tim đi cùng tỷ thí công bằng như là phim đi Ai? không dám nhận lời chị phim đi yeah. Dạ. Dạ. Để tôi tiếp cô ngang hộ chị em sơi ra mình để ý rằng là cô Ngân với Simi rap trong cái bài này nghe ổn mà bạn nghe kiểu đâu có bị ợp beat đâu có bị gọi là giống như hai bài trước là nghe nó hơi kiểu ờ, kỳ kỳ xíu đâu nhưng mà bài này mình nghe ổn mà có mấy ông nào mà anti fan người ta mới kêu tao rap dở thôi mấy ông kêu tao rap dở thì mấy ông rap đi mấy ông giỏi mấy ông rap đi mấy ông kêu Garena tài trợ để mấy ông rap đi trời ơi cái gì chê bài người ta khó chịu thật sự thôi vô nghe tiếp đây tất cả thì ông phải biết lo đi sống cho cuộc đời này phải nghe ổn mà đi. nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy lúc đấy thì siro nó đổi thành sorry à, nghe được nè, vâng Simi, thấy chị em mà sao không thả tim đi cùng tỷ thí công bằng như là phim đi nếu không yeah. Dạ. dám nhận lời thì thôi em im đi dạ yeah. Dạ. yeah. để tôi tiếp cô ngân hộ chị em xe ra người chị hệ em bên năm đầu với thời em bên ba những ở bên chê ta mai phải tốt ghê nha bởi vì ta luôn ơi nhìn căng thẳng mới nồi bạn ơi trời trời tính ra là các bạn hà hỏi lên nè bạn nó rap bạn nhìn nhìn nhìn bạn nhìn cái khuôn mặt của bạn đó nè lúc nào cũng tươi cười hiểu không timmy rap cái mặt timmy kiểu dữ vậy phải không người ta rap cái mặt người ta phải vui cười lên rap còn lúc mà căng thì căng kiểu căng thế này nè đó cùng lắm căng thế này thôi không timmy kiểu mày coi chừng mày chết với tao nha mày Dơ sao Dơ sao Mày dám giáp với tao hả Cái mặt Timmy kiểu căng vậy nè Căng vậy rồi Timmy à mình nghe mình nhìn mặt Timmy mình cứ tưởng tượng như bà sắp gọi là quýnh người ta quýnh người ta luôn á trời mình thấy không giống ráp mà sắp như là bà sắp quýnh người ta luôn <laughs> chị thêm thốn mà ấy nhưng mà chị thắng thì không phải hoàn toàn may vì chị đã dương súng thì chị hết sức có toàn tay các chị em cứ đòi bình đẳng giới giờ này toàn không tay. để đặt nên bình đẳng mới nếu cứ đi thẳng tay thì kiểu như chẳng cây nên không nhiễm cái cây ron để cho bình đẳng giới ui giời khẩu khí càng nói lại càng ngông sao súng ra trận xem thằng nào là đàn ông quăng một quả lựu có thằng bị tích lan mây sao vào việt nam mà ta lại giết toàn à, tính ra là cái đoạn này á các bạn mình để ý rằng là tại sao hai ông không đứng ra ngoài ráp để hai ông đứng ở chỗ này làm gì cho có cái hàng rào nó che lại giống như kiểu hai ông muốn quýnh nhau nhưng mà gọi là vẫn không muốn quýnh nhau kiểu để cho cái hàng rào nó chắn lại không thôi lỡ đâu nó quýnh mình sao kiểu kiểu <laughs> ấy nồi nè ở ngoài đây sống đứng tiện chui đây đứng làm gì chắn giữa hai bên vậy ờ, trời trời nói, là càng không sẽ súng ra trận xem thằng nào là đèn ông qua một quả có thằng bị tích lèn mây vào việt nam mà ta lại giết toàn tay nó lên tủ đấy Ngầu quá ca mui ơi Ui ca mui trong bài rap này nhìn ca mui ngầu vãi nồi Thời các bạn ạ ca mui nhìn ngầu vãi nồi Với game thủ ấy Hàng ngày mày xua đến tôi ăn quên ngủ ấy Thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ ấy Trong game on top là đi game u Ui sao mà cho cái con nhân vật 3D vô đẹp thế Ui xịn dữ Ui nhìn nhìn đoạn này ngầu dễ sợ bạn ơi Ăn quên ngủ ấy Thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ ấy Trong game on top youtube là lên trending u uh. mỗi lần so tài đều happy ending u uh. dù là đấu game hay là đội streaming u uh. toàn là người mới mà là chơi pro vâng và bây giờ sẽ là đoạn rap giữa phong cận sammy và cô ngân và cao bạc kỹ nó như kiểu không cái đoạn của mình nghe cũng rối não không thua gì đâu các bạn thấy không đoạn của mình nghe cũng rối não mà đúng không các bạn nghe lại nè cho bạn nghe lại đoạn đoạn của mình nè nè các bạn nghe thử đoạn của mình nè đoạn tao đây bằng chứng minh mày có gan đi khi tao còn ở đây đứa nào dám động tới Sammy nếu mày không ngoan đi honey bị an nguy mày chẳng hề oan chi xứng đáng tới mã nan truy ôi nghe nó rối não thật sự đúng không bạn nhưng mà nghe hay mà đúng không Đấy. rồi bây giờ sẽ là đến với bác gấu và anh mít dịch mọi người ạ à. như là lệ rơi chỉ luôn về với giọng thật giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật <laughs> cái gì cái gì cái gì hỗn với dịch nha hỗn với dịch nha cái gì đây cái gì đây cái gì mà gấu bắn như là lệ rơi chỉ mua gì chỉ luôn phế với giọng thật phải thôi cái gì đây em à, không cái câu này mới thấm nè bạn giải thế giới có gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật phải rồi câu này hơi hổn vậy <laughs> dám kêu bác gấu đi thi thuê giải thế giới động vật luôn phải cái đồi bác gấu bác bác gấu người ta tên là bác gấu thôi chứ người ta không phải là con gấu đâu mà ông kêu người ta đi thi thế giới động vật trời ơi tính ra ổng cũng là con vịt mà ta Wait a minute. ừ ha câu này nó hơi kiểu hơi bóp bản thân <laughs> không nhưng mà câu này nghe hay vậy như là lệ rơi chủ về với giọng thật giải thế giới cô gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật cơ mưu túc trí vì vàng khắc dấu yeah. Dạ. âm hồn bất tán có thể bác gấu yeah. và streamer được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp hêu tính tôi một mãi mãi lời nguyên truyền kiếp hiếp dạ. lời nguyên truyền kiếp yeah. Dạ. lời nguyên truyền kiếp ha ha à, à, khoan khoan hình như trong cái này mình thấy có gì ở đây từ từ lời nguyên truyền kiếp ha Simi lại cười các bạn ạ à. Simi lại cười Trời là trời Sao bài rap nào bà cũng cười vậy Bà quay phim gì ta Quay phim cái gì của Free Fire ta Cái phim gì ta Cái phim gì có thầy giáo báo hồng Có anh virus đây nè Bà cũng cười Cái cảnh đánh nhau bà cũng cười Rồi cái hero đại chiến Free Fire bà cũng cười lúc mà đang đánh nhau bà cũng cười còn bây giờ mọi người đang đứng chuẩn bị đánh nhau thì bà cũng cười sao mà xem cười nhiều vậy Sim? nhìn nè cười nữa nè bạn cười hoài mình thật sự là một chuyện kiếp hận Cười tươi luôn <laughs> Ok bạn ơi Rồi Thì vừa rồi là mình đã reaction xong cái uh, gì ta Cái bài rap uh, Bài rap tên gì quên tiêu À cái gì đại chiến rap hero team Và streamer free fire mọi người ạ à. Thì mấy bạn thấy bài rap này như thế nào Riêng mình thì mình thấy bài này nghe ổn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 còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video rap, những video reaction lần sau. Tạm biệt, yêu anh em, vãi nồi, bye bye.